Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ví dụ số 1 à, cho vector A và điểm O là điểm cố định. Hãy xác định hai điểm M và N sao cho OM bằng 2 lần vector A và ON sẽ bằng trừ 5 lần vector A. Đó. Thì các em nhìn thấy này, à, cái điểm M và N sẽ chắc chắn phải nằm trên cái đường thẳng mà à, nó song song hoặc là trùng với đường thẳng mà chứa giá của vector A. Vì vector OM và vector ON như này là có nghĩa là cùng phương với vector A nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai trường hợp. Trường thứ nhất là điểm O sẽ nằm trên cái đường thẳng chứa giá vectơ A. Còn trường hợp 2 là điểm O sẽ không nằm trên đường thẳng chứa giá của vectơ A. Chúng ta phải vẽ cái hình ấy trước nhé. À, ví dụ như này. À, đây là trường hợp thứ nhất. Đây, cái đường thẳng nhá. Đường thẳng chứa giá vectơ A, ví dụ vectơ A. Đây cái phấn màu này giả sử đây là vector a vector a như này được chưa đó ta có điểm O đây điểm O này là điểm nằm trên đường thẳng chứa giá của vector a đây giả sử đường thẳng này đường thẳng d nhá thì bây giờ ta sẽ dựng OM ON như thế nào các bạn chú ý này điểm M đây này sẽ thỏa mãn là OM bằng hai vector a như vậy thì OM sẽ cùng hướng với vector A, đúng không? Vector OM và cùng hướng với vector A. Và độ lớn của OM sẽ bằng hai lần độ lớn của OA. Thì ta sẽ dựng làm sao cho đoạn thẳng OM đấy, như này. Đây OM đây. Độ lớn của OM sẽ bằng hai lần độ lớn của vector A. Và vector này sẽ cùng hướng với nhau. À, đấy, còn tiếp tục ta sẽ dựng vector ON nhé. Đây là OM này. Vector OM này vector ON sẽ bằng trừ 5 vector A. Có nghĩa là uh, vector OM và vector A là hai vector uh, ngược hướng với nhau. Và độ lớn của OM, à, độ lớn của ON sẽ bằng 5 lần độ lớn của vector A. Như vậy ta chia một cách tương đối ra một đây ước chừng này một hai à, bốn dài thêm một chút nữa. Đường thẳng D là dài vô tận nên ta thoải mái đi. tương đối nhá 1 phần 2 phần 3 phần 4 phần 5 các bạn có thể thức kẻ ra chia được nhá đây là n được chưa n nhá ta có thể lấy các phấn màu khác nhau để ta biểu diễn này đây là vector on này đó đây là om này om on rồi cũng n các bạn thấy chưa rồi còn trường hợp thứ hai là trường hợp mà